Thank you. đói kìa trong nhà bà chung nó kiếm gì á ờ đi đánh người ta xăng dớt đồ rồi bây giờ có lúc bảy rồi